Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần cuối cùng của năm 2022. Như quý vị biết, năm 2022, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua một năm đầy sóng gió. Đầu năm thì chúng ta rất là hứng khởi. của giữa năm thì chúng ta tụt dốc không phanh. Cuối năm tuy chúng ta có phục hồi một chút, tuy nhiên việc điểm số của chúng ta đang dần đóng cửa năm ở, ờ, ở quanh mốc 1.000 nó cho thấy sự ảm đạm của thị trường khi điều này hoàn toàn trái ngược với cuối năm 2021 khi thị trường của chúng ta đóng cửa gần mức là 1.500 có thể nói với mức giảm 30% nó là một mức giảm khá là lớn đối với chỉ số chung bởi vì đây là chỉ số chung vn index còn đa phần các cổ phiếu của chúng ta thì đều ở mức giảm là 50 đến 70%. Cá biệt có những cổ phiếu hiện nay vẫn đang giảm 80 hơn 80%. Có thể nói năm nay là một năm mất mát rất là lớn đối với những nhà đầu tư, đầu tư trên thị trường chứng khoán. Nên các bạn hãy cảm thấy may mắn nếu các bạn đang là người có lợi nhuận trong năm nay Đặc biệt dù chỉ là những mức lợi nhuận khiêm tốn trên dưới 10% thì nó cũng là một mức lợi nhuận an ủi với các bạn. Bởi vì trong khi rất nhiều nhà đầu tư thua lỗ mất tiền trong năm nay, rất nhiều quý đầu tư vẫn đóng cửa năm với mức lỗ âm NAV ở mức trên dưới 30% thì bạn hãy cảm thấy may mắn, happy khi mà mình tài khoản đang lãi năm nay. Còn nếu mà bạn nào mà tài khoản đang lỗ ờ, lỗ một chút rưỡi ờ, 10% thì cũng hãy cảm thấy là mình may mắn. Còn tiền là còn tất cả còn rừng không sợ không có củi đốt có thể nói là nhịp sóng hồi cuối năm nó cũng đem lại một chút hy vọng và gỡ lại một phần nào đó thua lỗ cho nhà đầu tư trong ờ, tháng cuối cùng của năm 2022. Hiện nay thì thị trường đang bước vào cái nhịp điều chỉnh. Theo cá nhân tôi thì ờ, thị trường trong cái khoảng thời gian thiếu vắng thông tin kể từ Noel cho đến Tết âm của chúng ta hiện năm nay nó khá là gần, nó cách nhau 4 tuần thì thị trường thiếu vắng thông tin. Do vậy thị trường sẽ bước vào một giai đoạn là sideways ảm đạm, biên độ rộng. Nhưng nó cũng sẽ mở ra những cái cơ hội mua rẻ cho nhà đầu tư. Đặc biệt là giai đoạn sideways này thì nó cũng có thể phù hợp cho các bạn đầu tư lướt sóng là chết đinh, uh, chết đinh, đây chết đinh, T cộng. Xét về yếu tố thông tin nhé, thì tuần tới, tuần này này thì ngày thứ hai trên thị trường thế giới thì hầu hết các thị trường lớn là bank holiday nghỉ Noel bạn nhé. Ngày thứ ba thì ờ, có thị trường Anh, thị trường Canada nghỉ, thị trường Mỹ trở lại giao dịch bình thường. Ngày thứ tư, ngày thứ năm và thứ sáu nhìn chung trong cả tuần này chúng ta không có bất cứ thông tin nào quan trọng kinh tế được chờ đợi. À, những thông tin quan trọng nhất trong năm 2022 thì đã ra rồi từ những cuộc họp của uh, ờ, FOMC của Fed đến cái thông tin về lãi suất của uh, cuối cùng của Fed cũng như cái việc là lạm phát của Mỹ. Uh, cái thông tin bây giờ chúng ta chờ đợi có lẽ sẽ là thông tin về Trung Quốc sẽ mở cửa nền kinh tế toàn diện khi nào và nó sẽ ảnh hưởng như nào đến các thị trường hàng hóa cũng như thị trường tài chính trên thế giới. Thì hiện nay chúng ta chưa có thông tin chính thức cuối cùng nào về sự mở cửa của nền kinh tế Trung Quốc. À, có những kịch bản lạc quan dự kiến là đến hết quý 1 tức là từ mùng 1 tháng 4 uh, ờ, năm 2023 thì Trung Quốc sẽ mở cửa toàn diện. Còn cũng có những kịch bản ờ, có những luồng thông tin đưa ra là từ mùng 1 tháng 6 Trung Quốc mới chính thức mở cửa toàn diện. Còn từ giờ cho đến ờ, mùng 1 tháng 6 thì Trung Quốc sẽ mở cửa từng phần. Cái này thì chúng ta chưa được kiểm chứng nên mọi thông tin đang ở dạng là dự đoán của các chuyên gia thôi. chính phủ Trung Quốc thì chưa có một thông báo chính thức cuối cùng nào cả. Do vậy, xét về yếu tố thông tin thì trong cái tuần cuối cùng này sẽ không có thông tin nào lớn tác động đến thị trường. Do vậy, theo cá nhân tôi, thị trường sẽ biến động thuần theo kỹ thuật. Đối với chỉ số chứng khoán Mỹ, do tuần này cũng là tuần mà các ờ, ngân hàng ờ, lớn trên thế giới nghỉ lễ nhiều, các tổ chức cũng giao dịch cũng nghỉ lễ Noel. Do vậy, nhiều khả năng tuần này sẽ là một tuần mà thị trường à, đi sideways thôi không hề có cái xu hướng chính với chỉ số Dow Jones thì sau khi tạo đỉnh ngắn hạn ở vùng giá 34.6 hiện nay chỉ số đang trong quá trình điều chỉnh tiếp tục điều chỉnh cái mốc hỗ trợ đầu tiên 32K5 thì đã test rồi à, trường hợp mà tiếp tục điều chỉnh xuống thì mốc hỗ trợ tiếp theo sẽ hướng đến vùng 32.000 trong trường hợp lên thì tôi nghĩ là vùng 33K5 33K6 sẽ lại chặn đứng đà tăng như vậy nhiều khả năng chỉ số Dow Jones tuần này sẽ đi sideways biên độ rộng thôi. Cũng sẽ đi trong biên độ là 32K5 đến 33K5. Do vậy nó sẽ không ảnh hưởng đến uh, tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đó là xét trên yếu tố thế giới. Còn xét trên yếu tố trong nước thì chúng ta biết là về yếu tố cơ bản thì mọi thông tin của chúng ta đến thời điểm này gần như là đã xong. Cái việc thông tin là ngân hàng nhà nước chúng ta đến thời điểm này mà không nâng lãi suất thì theo tôi là ngân hàng nhà nước đang nợ một đợt nâng lãi suất có lẽ là tầm ờ, đầu tháng 1 ngân hàng nhà nước sẽ nâng một đợt lãi suất 0.5%. Tôi nghĩ là như vậy, đây là quan điểm cá nhân tôi nhé. À tôi xin nhắc lại đây là mọi phân tích uh, ở trên đều là quan điểm cá nhân của tác giả và tôi đưa ra quan điểm cá nhân dựa trên những cái dẫn chứng nó biện chứng để phân tích, cung cấp thêm cái góc nhìn, cung cấp để quý vị tham khảo có thêm nhiều thông tin để xử lý cho quyết định đầu tư của mình. Không phải khuyến nghị mua bán nhé. Quý vị lớn rồi, chúng ta đầu tư thì phải chịu trách nhiệm cho cái khoản đầu tư của chúng ta, tiền của chúng ta, tiền trong tay chúng ta, ờ, tay chúng ta là người đặt lệnh, được ăn thua chịu. À, theo cá nhân tôi ạ thì còn một tuần nữa thì khả năng ngân hàng nhà nước sẽ không nâng ờ, lãi suất. Trước đó thì tôi dự kiến là cái tuần này này, tuần vừa qua này thì ngân hàng nhà nước có thể là nâng lãi suất 0.5%, nhưng có lẽ ngân hàng nhà nước đợi đầu năm 2023 mới nâng, không nâng ngay tuần cuối cùng của năm 2022. À, ờ, và từ giờ Tết âm thì chúng ta biết nhu cầu tiền mặt của các doanh nghiệp khá là lớn vì các doanh nghiệp thì cần tiền ờ, để trả lương và thưởng cho người làm thuê cuối năm. Do vậy nhiều khả năng dòng tiền sẽ khan hiếm ngắn hạn trên thị trường tài chính và không có dòng tiền lớn đổ vào đây. Đối với các quý ngoại thì chúng ta cũng lưu ý là thường thì từ sau Noel trước hoặc sau Tết Dương một tuần là các quý này hoạt động rất là kém tích cực trên thị trường. Đặc biệt năm nay chúng ta lại có Tết âm khá là gần Tết Dương. Do vậy theo tôi từ sau Noel cho đến Tết âm thì hầu hết quý ngoại sẽ hoạt động kém tích cực trên thị trường nên sẽ không còn lực đỡ lớn trên quý ngoại để có thể kéo thị trường có những bứt phá mạnh. Hiện nay thì thị trường đang đi điều chỉnh đúng như chúng ta kỳ vọng thôi. Trước đó những tuần trước đó thì ờ, tôi phân tích khi VN Index tiến gần đến 1001 thì tôi với vẫn phân tích với quý đầu tư ấy, thị trường của chúng ta cần một nhịp điều chỉnh về đâu đó tầm quanh 1980, 980 trước khi có nhịp phục hồi lên. Hiện nay thị trường đang đi khá sát với dự kiến của chúng ta. Do vậy thị trường hiện nay đã giảm về mức là 1006 đây là một mức mà ở phía dưới chính là vùng để chúng ta canh mua ờ, đón cái sóng tiếp tục phục hồi thôi. Ờ, khá nhiều chuyên gia thì hiện nay đang kỳ vọng là thị trường về 900 rưỡi thậm chí 930 nhưng quan điểm tôi với việc điều chỉnh tích cực của thị trường à, thị trường điều chỉnh với thanh khoản thấp nó là yếu tố tích cực chứ không phải là tiêu cực bạn nhé. Rất nhiều nhà đầu tư lo ngại là những phiên gần đây thanh khoản sụt giảm. Điều này là tích cực. Khi thị trường mà đứng ở điều chỉnh mà thanh khoản giảm thì nó cho thấy là cái áp lực bán hàng giá rẻ thoát khỏi thị trường bằng mọi giá không có. Như vậy thì cái xác suất để thị trường giảm sâu là không cao. Do vậy quý vị hãy yên tâm. cá nhân tôi thì đánh giá là với cái tình hình hiện tại thị trường thì không hiện tại chưa có thông tin gì tốt nhưng cũng không có những thông tin gì xấu hơn nên nó sẽ được phản ánh bằng xu hướng sideways của thị trường chỉ số chung và các cổ phiếu chúng ta phải căn cứ cụ thể vào cái cổ phiếu của chúng ta đang đầu tư để chúng ta đưa ra quyết định giao dịch mua bán cho phù hợp. Cá nhân tôi thì đánh giá là thị trường sẽ xuyên thủ 1.000, cái này là sớm hay muộn và thị trường sẽ tích lũy quanh 908 cộng trừ 10 giá, 5 giá thôi. Thì khả năng đây sẽ là khu vực mà quý vị nên canh mua. À, còn ờ, quý vị nào lướt sóng à, ờ, đinh T cộng thì cũng chú ý. Bởi vì ngắn hạn thì theo tôi từ giờ đến Tết âm, nhiều khả năng thị trường sẽ đi sideways trong biên độ là 980 đến 1030 à, ờ, thị trường có muốn lên thì nó cũng sẽ củng cố tích lũy quanh 1.000 này trước khi có thể lên cao hơn ít nhất là 1.200 trong quý 1 hoặc là nửa đầu quý 2 đó là theo quan điểm cá nhân tôi do vậy cái thời điểm mà thị trường phá 1.000 và chúng ta căn cứ vào mã cổ phiếu của chúng ta nghiên cứu đầu tư để chúng ta đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt à, về yếu tố thông tin thì theo tôi từ giờ đến uh, Tết âm 20 Tết âm tự coi như hết tháng 1 đấy thì thị trường không có dòng tiền mới tuy nhiên sau Tết âm thì cục diện lại khác hoàn toàn bạn nhé chúng ta vừa có zoom tín dụng vừa có tiền đầu tư giải tư ờ, giải ngân đầu tư công và chúng ta biết là giai đoạn này thì cái tỷ giá của chúng ta cũng đang ở mức khá là tốt dưới 24 ngân hàng nhà nước cũng đang mua USD vào và bơm Việt Nam đồng trở lại ra thị trường. Do vậy theo tôi cái việc các doanh nghiệp cần tiền nhưng mà cũng có nguồn tiền cung ứng đủ cho thị trường chứ nó sẽ không đến mức khan hiếm tiền mặt để buộc các uh, giới đầu tư phải bán cổ phiếu bằng mọi giá ở thời điểm hiện tại. Do vậy thời điểm này thì quý vị phải mua bán chọn lọc nhé. Đối với chỉ số chung là như vậy thôi. À, quan điểm tôi thì tôi chưa nhìn thấy khả năng là thị trường xuống đến ờ, khu vực 930 đâu, 930 950 ngắn hạn. Còn nếu mà một vài tuần nữa nếu thị trường biến động thì tôi không biết, lúc đó nó có thể thay đổi nhưng ở thời điểm hiện tại theo tôi thì cái xác suất để xuống đó không cao. Với cái mức teo top thanh khoản trên thị trường thì tôi ở thị trường lâu rồi. Cái việc thị trường teo top thanh khoản cũng không có gì lạ, đặc biệt là những đợt Tết âm và Tết dương, thị trường hoàn toàn có thể teo top về giao dịch ở dạng 6 7 nghìn tỷ một phiên khớp lệnh ở giữa tầm độ 4 500 triệu cổ phiếu một phiên các bạn cũng đừng ngạc nhiên cái này nó là bình thường thôi và nó cũng là phù hợp à, sau một nhịp tăng mạnh thị trường cần tích lũy điều chỉnh à, cần à, nhà đầu tư lớn cần sàng si để những nhà đầu tư nhỏ bị rung lắc rơi khỏi tàu hoặc là những nhà đầu tư chậm chân chót mua ở đỉnh ngắn hạn thì phải cắt lỗ thì trước khi tàu có thể chuyển bánh đi đến những ga tiếp theo đó là về chỉ số viên index thì là chúng ta lưu ý cái khu vực hiện tại đang là khu vực mà quanh 980 chính là khu vực chúng ta canh mua hàng nhé. Còn mua mã nào các bạn lại phải phân tích trực tiếp vào mã đó. Đối với chỉ số vn Y30. À, có một điểm tích cực là chúng ta nhìn thấy nhé. Nếu mà bạn nào à, nắm vững kỹ phân tích kỹ thuật thì các bạn biết là trong một tháng vừa qua thì cái thanh khoản thị trường lên rất cao. Nó thể hiện cái lực mua rất là mạnh của nhà đầu tư lớn mua tại vùng đáy. Những dấu hiệu tạo đáy của thị trường đáy trung hạn của thị trường khá là rõ nét rồi còn đáy dài hạn thì chúng ta chưa thể khẳng định được nhưng ít nhất là cái đáy trung hạn của thị trường khi index xuống vùng quanh 95 nó khá là rõ nét và hiện nay thị trường đang trong sóng tiếp tục phục hồi theo cá nhân tôi thì thị trường cái sóng giảm A của thị trường nếu theo trường phái phân tích kỹ thuật đã chính thức tạo đáy khi nó ở vùng 870 bây giờ thị trường đang trong cái sóng phục hồi B trước khi sóng phục hồi B xong thì nó có sóng C hay như nào chúng ta tính sau nhưng sóng phục hồi B thì đã đi được nhịp đầu tiên là sóng 1. Bây giờ chúng ta đang ở sóng 2 nhỏ của sóng phục hồi B và song sau sóng 2 nhỏ sẽ là bước vào sóng tăng 3 của sóng phục hồi B thôi. Do vậy, cơ hội vẫn còn rộng mở đối với những quỹ đầu tư từng lỡ tàu, lỡ chuyến tàu khi index ở quanh 900 nhé. Đối với chỉ số VN I30 Chỉ số VN I30 thì đang giảm mạnh hơn chỉ số VN Index một chút chỉ số vn 30 hoàn toàn có thể hướng đến cái khu vực đúng cũng là 975 980 thôi. Tức là hướng đến mức điều chỉnh thoái lui 61%. Index thì hướng đến thoái lui 50 à, phần trăm nhưng VN 30 hoàn toàn có thể hướng đến mức thoái lui là sâu hơn. 965 970. Đấy. Hiện nay hai chỉ số này điểm đang khá sát nhau. Điều này chứng tỏ các cổ phiếu trong VN 30 đang bị bán khá là mạnh. Chúng ta biết khi lên thì VN Index của chúng ta không vượt 1001 nhưng VN 30 vượt lên được 1123. Chỉ số VN 30 đang có biên độ biến động rộng hơn. Thì các bạn mà dao động ờ, đánh chỉ số thì cũng lưu ý. Trường hợp ờ, nếu mạnh thì VN 30 có thể dừng ở tầm 990 thì nó sẽ phù hợp với vn index. Chúng ta lưu ý theo dõi cái vùng giá quanh 990 với vn i30 xem là có nhà đầu tư lớn phản ứng như nào ở khu vực này nhé. Cái tín hiệu tạo đáy của chỉ số vn i30 thì cũng khá là rõ. Đặc biệt là cái dòng tiền lớn vào mua rất mạnh nhóm chỉ số vn i30 à, khớp lệnh mạnh hơn cả vùng đỉnh 1500. Do vậy, cá nhân tôi đánh giá là quý vị nên chú ý đến nhóm cổ phiếu trong vườn Y30. Nhóm nhà đầu tư lớn đã tiền cá mập đã vào, còn đương nhiên là họ sẽ quấy sóng trước khi tăng lên sóng phục hồi B. Sóng phục hồi B của vườn Y30 sẽ hướng đến 1250 nhé. Đối với nhóm các cổ phiếu dẫn dắt chủ chốt trên thị trường thì tôi nghĩ là đối với nhóm banh thì tôi chỉ khuyến nghị quý vị uh, chú ý quan sát hai ờ, ngân hàng thương mại nhà nước. Đối với CTG thì tôi nghĩ là hiện nay CTG đang tích lũy quá là chắc ở 27 và đây không phải là vùng giá rẻ của CTG. Tôi thì tôi kỳ vọng là nếu CTG mà phải điều chỉnh được xuống cái khu vực quanh 24 thì đây mới là khu vực mua hàng nhé. Còn không thì thôi. Đối với BIDV cũng đang được định giá khá là cao. Tôi thì kỳ vọng BIDV cũng phải điều chỉnh giảm khá là nhiều tầm 15% nữa xuống tầm 34 thì đây là khu vực quý vị nên mua không thì thôi còn Vietcombank thì theo tôi đang định giá cao rồi chúng ta không nên chú ý à, trong nhóm ngân hàng thương mại của phần nhà nước thì Sacombank theo tôi là đang định giá cao chúng ta cũng không nên vào tôi kỳ vọng Sacombank nếu điều chỉnh nó phải rơi đâu đó 18 19 mới là khu vực để mua cơ mà nhóm banh thì tôi không khuyến nghị uh, ưu tiên bởi vì nhóm banh thì cái kỳ vọng nợ xấu uh, tiềm năng của nó rất là khó lường đối với nhóm cổ phiếu chứng khoán thì đối với SSI thì theo tôi SSI đang tiến gần về cái khu vực để quý vị có thể canh mua cái vùng 16 17 chính là vùng để quý vị lên tàu nhá những quý vị nào đã lỡ chậm chân khi tàu ở vùng ga 13 14 thì hiện nay 16 17 chính là cơ hội thôi để quý vị có thể lên tàu Đấy, đối với à, VND VND thì cá nhân tôi đánh giá vùng 12 13 chính là khu vực ờ, canh mua vào nhé. Đối với HCM, chứng khoán Hồ Chí Minh. Chứng khoán Hồ Chí Minh 21 hơi cao. Tôi kỳ vọng chứng khoán Hồ Chí Minh cũng về đâu đó tầm 17 năm 18. Đối với chứng khoán bản Việt VCI, chứng khoán bản Việt đang 24 Tôi kỳ vọng chứng khoán bản Việt có thể về đâu đó tầm dưới 21 nhé, Tầm quanh 20 21 đây là khu vực mua tốt. À, dòng chứng khoán tôi nghĩ chúng ta chỉ nên đầu tư những công ty hàng đầu. Dòng chứng khoán khi thị trường giao dịch ảm đạm thì nó không phải là có lợi thế, tuy nhiên nó là ngành bớt xấu hơn trong nhóm tài chính. Ngân hàng thì cái việc tiềm năng nợ xấu của nó là chúng ta không đong đếm được, nhưng chứng khoán thì chúng ta hoàn toàn có thể đong đếm được bởi vì là cái uh, lợi nhuận của nó có thể sụt giảm nhưng cái việc xảy ra nợ xấu của nó là hầu như là không có đấy và các công ty chứng khoán sau khi tăng vốn rất là mạnh mẽ trong năm 2021 và nửa đầu 2022 thì hiện nay đang có nguồn tiền mặt rất là lớn khi lãi suất tăng thì việc lãi cho vay margin cũng tăng và lợi nhuận ờ, công ty chứng khoán dự kiến sẽ được cải thiện từ mảng cho vay margin nó sẽ bù đắp được cái phần nào ờ, cái sự sụt giảm ờ, lợi nhuận từ cái mảng môi giới Đối với ờ, nhóm cổ phiếu thép thì ờ, cá nhân tôi đánh giá khi Trung Quốc ờ, mở cửa trở lại thì giá thép cũng có xu hướng phục hồi à, sau khi tạo đáy. À, các công ty thép thì sau cái quý 3 biết bát, quý 4 nhiều khả năng cũng sẽ vẫn chưa hẳn là tốt nhưng nó sẽ bớt bớt xấu hơn quý 3 và từ quý 1 sẽ có sự cải thiện. Do vậy, đối với nhóm cổ phiếu thép, đặc biệt là Hòa Phát thì tôi vẫn đặt niềm tin vào Hòa Phát. Cá nhân tôi đánh giá là cái khu vực 16 17 đối với Hòa Phát cũng sẽ là một khu vực lên tàu tốt cho những nhà đầu tư chậm chân đã lỡ tàu khi ở ga 12 13. Hoa sen thì có hơi hướng đầu cơ khá là mạnh. Do vậy, uh, cá nhân tôi đánh giá hoa sen nếu điều chỉnh thì nó phải dưới mệnh giá mới là khu vực quý vị có thể lên tàu được. Nam Kim thì cũng tương tự hoa sen thôi, không khác gì mấy đâu cũng ít nhất phải dưới mệnh giá thì mới là điểm có thể mua tốt bởi vì phải được chiết khấu cao à, so với anh cả Hòa Phát thì nền tảng tài chính của Hoa Sen và Nam Kim không được vững mạnh bằng lượng tiền mặt cũng ít tồn kho thì các doanh nghiệp thép thì tương đối cao đối với nhóm bất động sản nhóm bất động sản thì đối với cổ phiếu VIX VIX thì tôi nghĩ là VIX đang gặp khá là khó khăn về dòng tiền bởi vì chúng ta biết là VIX dự kiến IPO VinFast nhưng mà vẫn chưa IPO còn uh, chúng ta biết là theo báo cáo tài chính quý 3 của VinFast thì VinFast lỗ hơn trăm nghìn tỷ lỗ lũy kế đến thời điểm hiện tại 109.000 tỷ thì phải tức là đâu đó ở 4,7 tỷ đô mà hiện nay nguồn tiền để nuôi VinFast mỗi năm khoảng tỷ rưỡi 2 tỷ đô tiền lỗ thì nó cũng rất là khủng khiếp. Tôi nghĩ là cổ phiếu Vin tạm thời chúng ta né ra. Đối với cổ phiếu Vinhome thì sẽ gặp một chút khó khăn. À, chung với nhóm cổ phiếu Vin nên tôi kỳ vọng Vinhome sẽ tạo mô hình hai đáy ở quanh vùng 42 ờ, 43 này. Đây có phải là khu vực tốt để quý vị mua. Vinhome thì có rất nhiều phân khúc bất động sản và tuy thị trường khó khăn nhưng mà tôi đánh giá rất cao Vinhome về nhà phát triển bất động sản số 1 Việt Nam và đặc biệt năm 2023 2024 khi Vinhome đưa vào uh, mở bán Vingreen xanh và Vin bên cổ loa thì tôi hy vọng là nó sẽ cải thiện uh, kết quả kinh doanh ổn định của Vinhome. Do vậy, cá nhân tôi đánh giá khá cao Vinhome nếu mà nó tích lũy ở vùng giá trên 40 này. Đối với một số cổ phiếu bất động sản có hơi hướng đầu cơ thì tôi nghĩ là chúng ta nên uh, tránh trừ khi nó được định giá ở dưới thấp. À, trong nhóm bất động sản thì có cổ phiếu Nam Long cũng khá là tốt. Tuy nhiên theo tôi thì với mức giá 29 này nó không hề thấp. Đấy. À, nếu mà Nam Long kỳ vọng đâu đó nó về được tầm 21 22 thì tôi mới xem xét. Còn với mùng giá cao hiện tại không. Đối với cổ phiếu uh, bộ đôi DG và CEO thì tôi vẫn đánh giá là DG đắt hay cao là theo giá nào nếu DIG dưới mạnh thì tôi nghĩ đấy cũng sẽ là một trong những mức khá là hấp dẫn nếu đầu tư. Kể cả là có hơi hướng quý vị theo trường phái lướt sóng đầu cơ, kể cả CEO cũng vậy thôi. Còn vùng giá hiện tại thì tôi nghĩ là tôi sẽ không quan tâm. Đối với nhóm cổ phiếu đầu tư đầu tư công, nhóm xây dựng thì cá nhân tôi đánh giá là VCG sẽ có độ ổn định nhất định. Nếu VCG điều chỉnh đâu đó về tầm 13 năm 14 tôi nghĩ là cơ hội lên tàu khá là tốt. cổ phiếu Licoji thì tôi kỳ vọng Licoji có thể về đâu đó tầm 6 đến 6.5 trên dưới 6 thì đây sẽ một trong những điểm mua tốt. HBC địa ốc Hòa Bình xây dựng địa ốc Hòa Bình. À, tôi kỳ vọng HBC có thể điều chỉnh về quanh 8 thì sẽ là điểm lên tàu. Đây là tôi điểm qua các nhóm ngành quý vị nhé, tùy theo sự yêu thích của quý vị. Ờ, đặt niềm tin vào cổ phiếu nào quý vị phải tìm hiểu kỹ cổ phiếu đó và về những vùng giá mua kỳ vọng đây là khuyến nghị theo quan điểm cá nhân của tôi vừa dưới góc nhìn cơ vừa phân tích cơ bản và vừa vừa dựa trên cái phân tích kỹ thuật để đưa ra cái điểm để quý vị có thể tham khảo đối với nhóm cổ phiếu phân đạm thì khi Trung Quốc mở cửa thì giá phân đạm bón sẽ xuống nhiều khả năng nó cũng cũng không còn nhiều lợi thế tuy nhiên nếu nhóm cổ phiếu này được định giá rẻ thì tôi nghĩ nó sẽ hấp dẫn thôi đối với đạm Cà Mau thì tôi kỳ vọng vùng giá 22 23 đối với đạm Phú Mỹ bởi vì theo quan điểm cá nhân tôi đầu tư thì cổ phiếu cao hay thấp là ở giá nào đạm Phú Mỹ thì tôi kỳ vọng là vùng giá quanh 35 35 36 đối với nhóm cổ phiếu ờ, tốt thủy sản ví dụ như Vĩnh Hoàn VHC tôi kỳ vọng VHC vẫn sẽ tiếp tục điều chỉnh thôi chưa chưa có đáy nếu VHC điều chỉnh xuống đâu đó tầm 54 trở xuống thậm chí là 50 thì tôi nghĩ sẽ là một điểm mua khá là tốt để chúng ta có thể lên tàu à, đối với nhóm cổ phiếu dầu khí thì gas thì theo tôi nên tránh xa nhưng trong nhóm cổ phiếu dầu khí thì có BSR lọc hóa dầu Bình Sơn. Theo tôi, lọc hóa dầu Bình Sơn khi về vùng giá quanh 12 12 năm sẽ là một khu vực khá tốt để đầu tư. Thậm chí là dưới 12. PVD thì đang được lực hỗ trợ khá mạnh của khối ngoại. Tuy nhiên vùng giá 18 thì tôi nghĩ nó không hấp dẫn. Nhưng nếu mà PVD điều chỉnh xuống 14, 14 năm thì nó cũng sẽ là một trong những cổ phiếu đáng chú ý của dòng dầu khí. Đối với nhóm cổ phiếu đối với PVS thì tôi kỳ vọng là PVS phải dưới 20. Đấy, 19, tốt nhất là quanh 19 cộng trừ 0.5 giá. Đó là một số cái khuyến nghị, à, đó là một số cái phân tích, à, một số nhóm ngành để quý vị có thể lưu ý. Còn đối với các nhóm cổ phiếu riêng lẻ, à còn đối với nhóm ngành bán lẻ, ví dụ như Mansan. Tôi nghĩ là giá 91 của Mansan thì nó đang khá là chát. Ít nhất Mansan về tầm 70 thì chúng ta mới có thể xem xét. Bởi theo tôi Mansan đang định giá khá là cao. Thế giới di động 44 tôi nghĩ nó không hấp dẫn. À, nếu nó điều chỉnh về à, quay trở lại đáy cũ thì kỳ vọng nó tạo mô hình hai đáy ở 35 36 thì quý vị nếu yêu thích nó thì có thể xem xét. Đối với PNG PNG tôi nghĩ là nó đang được đánh giá cao so mặt bằng chung của thị trường. Mặc dù nó là cổ phiếu tốt, đúng rất là tốt, à, tăng trưởng nhưng mà thời của cổ phiếu tăng trưởng nó không thể tăng trưởng được mãi mãi. Khi nền kinh tế gặp khó khăn thì cái sức tiêu thụ, cái những hàng hóa xa xỉ nó cũng giảm đi. Do vậy tôi không đánh giá cao PNG ở vùng giá hiện tại. Đối với cổ phiếu công nghệ FPT, tôi nghĩ là với vùng giá 77 của FPT thì đang được định giá hơi cao nên nó cũng không phải là cổ phiếu hấp dẫn để chúng ta có thể đầu tư. Có thể nói là thời điểm này à, thị trường đang ở một trong những giai đoạn nó khá là chuyển mình. Do vậy à, cái sóng uptrend thì không có đâu, thị trường đang đơn thuần là cái sóng phục hồi của cái chu kỳ downtrend thôi. Nhưng mỗi lần sóng phục hồi thị trường cũng luôn có những con sóng nhỏ kéo dài 4 đến 8 tuần và ít nhất là 6 đến 8 tuần dài có thể kéo đến 12 tuần với những mức tăng của cổ phiếu tính từ đáy sóng lên đỉnh sóng cũng là 5 70%. Nó là khá là lớn chứ không hề nhỏ cho quý đầu tư tham gia đầu tư. Do vậy quý đầu tư phải thời điểm này không phải là thời điểm mua cổ phiếu nào cũng thắng và uh, mua uh, giá nào cũng lợi nhuận được mà quý vị phải có ăn có học, quý vị phải có cái kiến thức rất là vững nắm rất là tốt về phân tích cơ bản để định giá được giá trị cổ phiếu, nắm rất là vững về phân tích kỹ thuật để có thể tìm được những điểm mua bán hợp lý. Do vậy, quý vị hãy hết sức đầu tư, ờ, đầu tư hãy hết sức cẩn thận trong giai đoạn này, đặc biệt là năm 2023. Theo tôi nó sẽ tiếp tục là một năm khá là khó khăn của thị trường, chứ cũng không thể kỳ vọng là tiền hung hậu cát đâu. Tôi sợ là tiền ờ, hung vào cuối năm có thể gần bết bát luôn ạ nên chúng ta hết sức cẩn thận tất nhiên là dù thị trường thế nào thì trong năm vẫn luôn có sóng ít nhất là năm một sóng nhiều khả năng là năm vẫn sẽ có hai sóng thôi giống như năm 2022 này tuy một năm bết bát nhưng thị trường vẫn có năm hai sóng đúng không ạ một sóng đợt tháng 7 từ 1150 lên nghìn 1290 à, đúng không một sóng tháng 11 từ 870 lên gần nghìn mốt chả, chả có vấn đề gì cả năm nay thì lợi nhuận thì tất nhiên là kỳ vọng lượt ờ, cao thì cũng không đạt cao ngay cả bản thân cá nhân tôi cũng như khách hàng cũng vậy thôi đâu đó tầm 20 25 phần trăm tùy từng khách nhưng mà nhưng mà nó trong một năm khó khăn như này thì nó cũng chấp nhận được và năm sau thì tôi kỳ vọng ít nhất nó sẽ đạt cái tiêu chuẩn là 3% trở lên đó dù nó có thể khó khăn nhưng mà rông bão như năm nay thì tôi nghĩ là sẽ không có rông bão lớn như năm nay nữa do vậy là những cái kiến thức của quý vị những cái phần có ăn có học của quý vị sẽ được thể hiện trong những lúc thị trường nó khó khăn như hiện tại bởi vì những năm mà thị trường như lên kiểu mua cổ phiếu nào cũng thắng như năm 2020, 2021 thì nó không phân biệt được đâu. Nhưng mà những năm như 2022, 2023, 2024 thì nó sẽ bắt đầu thể hiện cái bản lĩnh, cái kiến thức của quý vị. Kiến thức đến đâu thì kiếm tiền đến đó thôi. Còn không có kiến thức thì quý vị cứ xác định đi đóng học phí cho nó nhanh. Ok, à, đó là những cái chia sẻ tâm sự của tôi đối với quý đầu tư à, về tuần cuối cùng của năm 2022 thì cuối năm rồi quý vị cũng hãy, hãy cẩn thận củi lửa nhé chúc quý vị có một tuần giao dịch thành công